Cuộc sống khó khăn thật, nhưng nếu hiểu trọn vẹn mấy chân lý này, không gì là không thể vượt qua. Sự yên bình trong tâm trí là trạng thái tinh thần khi bạn chấp nhận điều tồi tệ nhất. Truy tìm bình an bên ngoài chẳng khác nào tìm kiếm rùa có dâu, bạn không thể nào tìm được, nhưng khi tâm bạn sẵn sàng thì bình an sẽ tự tìm đến bạn. Trong một số trường hợp, nếu không yêu cầu, bạn sẽ chẳng bao giờ nhận được.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 không phải là cả đời không cãi nhau mà là cãi nhau rồi vẫn có thể bên nhau cả đời đôi khi có ngu ngốc một chút cũng chẳng sao chẳng ai phải thông minh suốt cả đời nhưng hai lần phạm một lỗi lại là chuyện khác muốn yêu thương người khác bên trong bạn phải thật sự ổn trước đã nếu bạn xuất sắc hơn người khác một chút người khác sẽ ghen tị với bạn còn nếu bạn xuất sắc hơn rất nhiều người khác sẽ hâm mộ bạn đây chính là điểm khác biệt